chào anh em nhé cái video này tôi ờ, muốn ờ, giới thiệu cho anh em đồ chơi tài xỉu mà nó giúp cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em ờ, sử dụng cái bộ đồ chơi này anh em chống được nghe hột tài xỉu và chống được cái máy phân âm hột tài xỉu nhé thì hiện tại bây giờ nó đang có rất là nhiều những cái dòng máy phân âm trên thị trường như tôi cũng đã biết và tôi cũng đã thử rồi chống được hột tài xỉu à, chống được à, máy phân âm và thầy thợ nghe hột thì là chỉ có cái đĩa thôi anh em nhé thì cái đĩa ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đó chính là cái đĩa tài xỉu một âm nhá cái đĩa tài xỉu một âm thì à, tôi sẽ nói lý do vì sao mà cái đĩa này nó lại chống được cái máy phân âm và chống được thầy thợ nghe hột nhé. thì à, trước khi vào lắc cho anh em thử test cho anh em cái tiếng của nó thì à, tôi cũng nói luôn để cho anh em biết về biết sơ qua về cái à, đĩa tài xỉu một âm này Đấy. thì cái đĩa tài xỉu một âm này khi mà anh em lắc thì là nó chỉ có một âm duy nhất Đấy, chỉ có một âm duy nhất âm tài âm xỉu đều như nhau nhá âm tài âm xỉu đều như nhau thì ờ, như anh em đi đánh tài xỉu nhiều anh em cũng đã biết rồi khi mà anh em lắc chỉ có một âm như vậy thì thầy thợ nào có thể nghe được hồ tài xỉu không có thầy thợ nào đúng anh em đó cái đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái dòng máy phân âm thì cái con chip của cái dòng máy phân âm này nó phải bắt được 2 cho đến 3 tiếng của cái bộ hồ tài xỉu thì nó mới ờ, nó mới phân được cái âm của bộ hồ tài xỉu anh em nhé mà cái đĩa tài xỉu một âm này nó chỉ có một âm duy nhất thì à, đấy là cái lý do thứ hai là cái đĩa tài xỉu một âm này nó chống được cái máy phân âm hột tài xỉu thì hiện tại bây giờ duy nhất chỉ có bên tôi bán cái đĩa tài xỉu đĩa tài xỉu một âm chống à, thầy thợ nghe hột tài xỉu và chống máy phân âm nhá ở đây là cái đĩa tài xỉu mà bên tôi đã nhập ở bên Đài Loan cơ ở Việt Nam thì không có đâu đấy thì uh, ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em và chia sẻ cho anh em đấy, những anh em nào làm cái thì uh, anh em uh, có có đồ chơi để anh em có thể chống lại được cái máy phân âm nhé đấy, không thì uh, anh em làm cái sẽ rất là lỗ đấy thì uh, đây đây chính là cái uh, cái cái đĩa đây là cái đĩa một âm anh em nhé đĩa này chống thầy thợ nghe hột Đấy. chống thời thợ nghe hồi chống máy phân âm nhá và cái đĩa này thì khi mà anh em lắc thì nó cũng rất là ok đó đĩa cũng rất là đẹp đúng không anh em đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em về cái tăng tích của cái ờ, đĩa tài xỉu này cái đĩa tài xỉu này hoàn toàn không gian nhé đấy, tôi sẽ test cho anh em đây. đây à, hoàn toàn là không tang nhé ờ. đấy riêng cái đĩa thì anh em chỉ cần test cái ờ, dọn đèn dọn đèn và thử cho anh em cái nam châm đây ok đúng không anh em đó rất là ok đây là cái đĩa tài xỉu một âm chống máy phân âm tài xỉu mới nhất 2020 Đấy, dành cho anh em đi làm tay cái anh em chống được mọi trời thợ. Thế bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái đĩa này cái đĩa tài xỉu một âm này nó kêu như thế nào để nó để cho anh em thấy được là nó chống được cái máy phân âm và chống được cái thầy thợ nghe hột tài xỉu đó khi mà anh em lắc nó chỉ có một âm duy nhất như vậy thôi tài này đúng không anh em chỉ có một âm duy nhất tiếp tục vẫn là tài này tài tiếp này đấy xỉu này đúng không anh em tài hay là xỉu thì cái âm của nó đều như nhau cả nhá đấy vẫn xỉu này tài này đấy âm tài âm xỉu của nó đều như nhau hết đây, đây là cái lý do vì sao mà cái máy phân âm không thể bắt được cái bộ hột tài xỉu này nhá nó chỉ có một âm duy nhất như thế thì không thể nào mà cái máy phân âm nó bắt được tôi đảm bảo với anh em luôn là 100% là máy phân âm không thể nào bắt được cái đĩa tài xỉu này nhá cái đĩa tài xỉu một âm này khi mà anh em lắc nó chỉ có một âm duy nhất như thế này thì sẽ không bắt được Đấy. và thầy thợ nghe hột cũng vậy không thể phân biệt được mặt nhất và mặt lục thì không thể bắt được nhé, không thể đánh được đấy, đây là cái đĩa tài xỉu một âm mà bên tôi muốn chia sẻ cho anh em đấy thì anh em nào mà muốn muốn sở hữu cái đĩa tài xỉu một âm này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình đó thì uh, bên cơ sở tôi còn uh, bán rất là nhiều những cái đồ chơi cờ bạc mới nhất 2020 này dành cho anh em thì anh em đi sòng sới anh em đạt hiệu quả cao nhé đấy thì cũng ờ, test luôn qua cho anh em này quên mất không test luôn qua cho anh em cái đĩa chậm nhé đấy, đây là cái đĩa một âm còn đây là đĩa chậm đó khi mà anh em lắc như vậy thì cái máy phân âm hoặc là người nghe hột tài xỉu người ta mới bắt được nhé và cái máy phân âm nó bắt được chứ chỉ có một âm duy nhất như vậy thì tôi đảm bảo với anh em luôn là 100% không thể nào bắt được nhé đó không thể nào bắt được đó như thế này mới bắt được đó nó phải ba bốn âm như vậy đó Đấy, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em Để anh em ờ, xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em